Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng giờ bếp với mình nha. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu đến cả nhà món ăn rất là thấm các bổ dưỡng để đãi các chị em và gia đình trong dịp tháng 3 sắp tới đó là món bồ câu tìm sông Hoa Kỳ rất thơm ngon, bổ dưỡng và đặc biệt là rất là lạ nha các bạn nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cái nguyên liệu là bồ câu các bạn nha mình sử dụng là hai con. Đó, các bạn muốn nhiều hơn càng tốt nha. Rồi, các bạn à, chúng ta sẽ khử mùi với nước nè các bạn nha à, mình sẽ có là 500 ml nước các bạn nha nước lạnh đó rồi ngoài ra chúng ta sẽ có là rượu bạn bắt buộc phải có nha là hai ba mươi ml nè cùng với gừng đó các bạn nhớ rang trước cho nó lên mùi nha khoảng 10 gram gừng và 3 gram muối các bạn nha rồi ngâm thì chúng ta cho nước gừng và muối vào chung hòa tan cùng rượu và chúng ta sẽ ngâm và rửa mỗi câu cho nó hết mùi hoàn toàn các bạn nha rồi mới tìm cho các bạn rồi mình cứ uh, ngâm khoảng 15 20 phút là được các bạn nha đó. bóp đều cho nó ra hết nước và một câu này mình đã xử lý là các bạn mình đã bỏ hết các bộ phận như là cái nội tạng đó các bạn luộc và phèo phổi đó, đó cho nó không có mùi rồi rồi về nguyên liệu chúng ta tìm sẽ có là sông Hoa Kỳ các bạn nha đó rất là nhỏ nhưng mà rất là thơm các bạn nha đó, mình sẽ cho các bạn xem cái hộp sâm Hoa Kỳ luôn đó, ờ, ờ, Tây Dương các bạn American of Nation mình sẽ cho khoảng tầm 2 đến 30 gram các bạn nha đừng cho nhiều quá sẽ khá là cái cây thế thế các bạn đó khá là mùi mình cho khoảng 20 30 gram thôi cùng với đó mình sẽ có kỹ tử các bạn nha là 5 gram đẳng xăm cũng vậy cũng cho là hai ba mươi năm luôn các bạn nha rồi ngoài ra chúng sẽ gừng các bạn đó, gừng giá thơm khoảng cỡ 3 gram các bạn nha rồi và gia vị chúng ta sẽ có là một đêm gà mình sẽ cho là 25 gram các bạn nha rồi bột ngọt sẽ cho 15 gram rồi và muối mình sẽ cho 7 gram và đường cũng vậy tương đương 7 gram các bạn nha và mình sẽ nấu hỗn hợp này với 1,5 lít nước các bạn nha rồi bây giờ thì trước khi mình nấu thì mình sẽ trụng sơ với nguyên liệu mình đã tìm với bạn như sâm hoa ờ, kỳ ký tử và đắng sâm á mình phải trụng thứ nhất là trụng để cho nó mau ra mùi thứ hai là để bỏ lỗ chất chất dơ bạn nha đó, mình mở sôi mình trụng thôi ngâm khoảng cỡ 10 giây là 20 giây là ok bạn nha rồi, ờ, nguyên liệu nó đầy đủ các bạn ơi bây giờ mình chuẩn bị mình nấu thôi à, các bạn có thể dùng nấu bằng lò nồi cũng được hoặc các bạn có thể hấp bằng cách thủy các bạn hấp thủy sẽ lâu hơn các bạn nha còn mình nấu cái này có nửa tiếng thôi hấp cách thủy thì khoảng cỡ tiếng rưỡi lên các bạn nó sẽ gấp hai ba lần các bạn nha hấp thủy những cái bài mình đã làm về bài trước á gã tìm nói chung là thảo các bạn sẽ là bài đó nha ờ, à, mình sẽ hấp cách thủy thì khác cái này xíu có thể thì nó sẽ giữ được nguyên liệu bên trong và nó sẽ không bị đục nước bạn nha hóng này thì các bạn phải vớt bọt chú ý vớt bọt nha cho nên không đục nước các bạn nha rồi rồi mình cho nước nóng các bạn nha 1,5 lít nước rồi mình sẽ cho những nguyên liệu xăm vào trước là kỹ tử nè đằng xăm vào trước rồi sau đó mình sẽ cho cái gừng vào luôn tiếp tục thì mình sẽ cho phần gia vị vào các bạn nha rồi sau khi gia vị mình đã khuấy đều lên thì mình sẽ cho bồ câu vào mình sẽ tìm trong vòng khoảng 3 phút các bạn nha đó, bồ bạn nào muốn cho bồ câu nhiều hơn cái để đầy nắp thêm 10 phút nữa các bạn là 45 phút gì đó nó sẽ rất là mềm và ngon các bạn nha sau hơn nửa tiếng thì đây hai chú bột câu đã được tìm trong nước sâm thơm thơm ngon ngon đó cái vị sâm hoa kỳ rất là thay thế các bạn đó. đó rất là nhỏ nhưng mà rất là lợi hại các bạn nha đó là cái mùi rất là thơm luôn các bạn nó khác cái sâm ờ, Việt Nam cái sâm Hàn Quốc với sâm của ờ, Trung Quốc các bạn đó mỗi sâm sẽ có một cái hương vị riêng đó mình sử dụng nấu lên rất là thơm và ngon các bạn món này mà ăn vô bổ sức khỏe rất là tốt À, những bạn nào mà muốn tặng mẹ tặng bạn gái hay là à, tặng người yêu đó hay là một món rất là nhanh thôi đó, khoảng nửa tiếng chúng ta có món ăn này luôn và rất là bồi bổ cơ thể các bạn nha đó. vì các bà mẹ là hy sinh cho đàn con chúng ta rồi các chị em nè nó nó phụ giúp chúng ta thì chúng ta cũng phải có công định đáp lại chứ đúng không các bạn rồi và đây là thành phẩm các bạn thấy không đó rất là đẹp cho các bạn nha hai chú bồ câu được tìm mà rụng xương các bạn đó ăn và mềm đụng nướng thì rất là thơm thế thế nè mùi xăm các bạn đó món này ăn kèm với mì và chút cải thìa xối chắc của các bạn ơi là tuyệt vời các bạn đây là món quà không thể nào mà hoàn hảo hơn nữa à, cần không nhanh tay lấy cái bí kíp này để làm một món ăn liền các bạn nha đó, các bạn có thể chế hạ tạo thành một món bồ câu tìm xăm à, hạ thảo nè hoặc là xăm táo đỏ à, nhãn nhục nè xăm nấm tiết đó rất là nhiều loại đó nếu các bạn không có cái loại xăm kỳ thì tìm nhiều loại khác các bạn nha tìm bắt cũng được đó rồi đây thấy chưa rất là nhanh các bạn nha rồi chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha rất là ngon bổ dưỡng và rất là độc đáo và lạ nha các bạn nha món quà tuyệt vời cho ngày 8 tháng 3 nha nhớ thấy hay thì cho Quy cứ một like một đăng ký và một share các bạn nha rồi hẹn cả nhà ở những clip sau nha bye bye hẹn gặp lại thank you